thì cửa hàng rẻ hơn khuyến mãi sẽ hiện một số cái dòng ga dành cho thị trường nội địa Nhật ở bên cửa hàng của chúng tôi với rất là nhiều mẫu mã và giá cả cho các bạn có thể ờ, lựa chọn đây thì ờ, đầu tiên đây là bếp số 1 thì bếp này có giá là 1,6 triệu hiệu bếp là Paloma model bếp là IC 330SB đây bếp số 1 bếp số 2 là ờ, giá 1,9 triệu hiệu bếp là Paloma model là IC 330SB bếp này sẽ được bên cửa hàng chúng tôi lắp đặt công tắc rang chiên thoải mái không lo tắt lửa luôn để các bạn có thể sử dụng nó tiện lợi hơn bếp số 4 giá 1,7 triệu hiệu bếp là Rinnai modem bếp là VH56BL đây bếp số 4 đây là cái dòng bếp nút xoay nè bếp số 6 giá 1,6 triệu modem ờ, hiệu bếp là Rinnai modem là KGE 31 NSBL bếp số 7 này có giá là 2,9 triệu đây hiệu bếp là Paloma model là IC uh, S37K đây bếp này có giá 2,9 triệu bếp này cũng được lắp đặt công tắc ờ, rang chiên thoải mái không lo tắt lửa đây bếp số 8 giá 1,7 triệu hiệu bếp là Paloma model bếp là IC800F tiếp theo là bếp số 9 giá uh, bếp số 9 giá 2,6 triệu hiệu bếp là Paloma đây model bếp là ic ICN86B đây rất là nhiều mẫu mã và giá cả cho các bạn có thể uh, lựa chọn đây bếp số 10 giá 4,7 triệu hiệu bếp là Paloma model bếp là IC 360WA đây là cái dòng bếp full chức năng nè đây là chức năng nấu uh, nước sôi nấu cơm và nấu cháo bên đây sẽ có rang xào đây chọn nhiệt độ chiên nè hẹn giờ cả ba bếp bếp số 12 giá 2,2 triệu hiệu bếp là Paloma model là IC 800B này bếp số 12 bếp số 14 có giá là 2,4 triệu hiệu bếp là Paloma mua đem bếp là BA 39B đây bếp số 14 giá 2,4 triệu tiếp theo tôi sẽ đến với những cái dòng bếp uh, ờ, mặt kính bên cửa hàng của chúng tôi đây bếp số 15 giá 8 triệu hiệu bếp là Rinnai model là RTS61AWG10RN đây là dòng bếp mặt kính cường lực nó chịu nhiệt sẽ rất là tốt thì tất cả phụ kiện đi kèm của nó sẽ là full inox và bếp này cũng sẽ full chức năng đây các bạn nhìn thấy đây full chức năng nè hẹn giờ nè nấu cơm nấu cháo nè uh, rang xào nấu nước sôi nè hâm nè và chọn nhiệt độ chiên và nướng tự động nướng theo loại thực phẩm thì với cái dòng bếp này các bạn lưu ý á, là chúng ta phải đặt cái nồi lên á, thì lửa nó mới cháy được đây bếp số 15 giá 8 triệu tiếp theo bếp số 16 giá 4 triệu hiệu bếp là Rinnai model bếp là S650 VGAS đây cũng là một cái dòng bếp mặt kính cường lực full inox và full chức năng nè đây full chức năng đây bếp số 17 giá nó là 4 triệu đây là một cái dòng bếp của Haman mặt kính cường lực và bếp cũng là bếp phun chức năng nè đây hẹn giờ có hai bếp nè chọn nhiệt độ chiên nấu sôi hâm nè rang xào đồ khô nướng tự động phun chức năng đây cũng là một cái dòng bếp các bạn lưu ý nó phải đặt nồi lên thì nó mới cháy được bếp số 18 giá 4,8 triệu hệ bếp là à, Rinnai model là RTES ờ, uh, 66 VCTSB đây là bếp mặt kính cường lực full inox và phun chức năng giá 4,8 triệu bếp số 19 giá 8 triệu đây cũng là một cái dòng bếp uh, của ờ, Rinnai full inox và full chức năng đây bếp mặt kính cường lực bếp số 19 giá 8 triệu thì đây cũng là một cái loại ờ, dòng bếp mà các bạn lưu ý đó, chúng ta phải đặt nồi lên thì nó mới có thể cháy lửa được bếp số 20 giá 4,8 triệu đây cái mặt kính cường lực nè đây mặt kính cường lực đây nhìn rất đẹp và chịu nhiệt rất là tốt bếp này cũng là full inox và full chức năng thì bếp là Rinnai nè model là S660 VGAS <coughs> tiếp theo đây là một cái dòng bếp từ bếp từ ờ, hiệu Toshiba mã số 21 đây bếp ờ, có giá là 3,5 triệu thì ờ, đối với những các bạn có nhu cầu muốn nấu, nấu ăn nhanh á, thì các bạn có thể lựa chọn sử dụng những cái dòng bếp từ như thế này nó nấu ăn sẽ rất là nhanh nhưng mà nó chỉ phù hợp nấu những món nước là lẩu hay là nấu canh thôi nếu mà các bạn chế biến những món chiên hay là rang xào thì, thì vẫn được nhưng mà nó sẽ không có ngon bằng bếp ga đâu đây là dòng bếp từ hiệu Toshiba đây giá 3,5 triệu số 21 <clears throat> tiếp theo là bếp ờ, số 22 giá 8 triệu đây là một cái dòng bếp của Haman đây là một cái dòng bếp gam đây đây nó có ba bếp nấu nè bếp này có giá 8 triệu đây là cái hàng trưng bày đây là cái hàng mà chưa có qua sử dụng luôn còn mới 100% hàng trưng bày nè giá 8 giá 8 triệu bếp của Haman thì ờ, hầu hết những cái dòng bếp của thị trường nội địa Nhật á nó đều sẽ được thiết kế có bếp nướng này rất là tiện lợi cho các bạn sử dụng cũng là chúng ta có thể vệ sinh rất là dễ dàng thì khi mà các bạn mua bếp bên bên cửa hàng chúng tôi á các bạn sẽ được tặng một cái gói quà tặng đó là một cái bộ pin sạc để các bạn có thể sử dụng nó ờ, tiện lợi và dễ dàng hơn thì ờ, vừa rồi á tôi vừa giới thiệu một số cái dòng bếp bên cửa hàng của chúng tôi á các bạn có thể ờ, xem và tham khảo nếu mà các bạn thích mẫu nào á <clears throat> các bạn chỉ việc liên hệ liên hệ với cửa hàng chúng tôi đây và để lấy cái mã số này nè sẽ có nhân viên gửi hình chi tiết và tư vấn cho các bạn thì giờ tôi sẽ đếm sẽ đếm là con bếp chính của video lần này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 rang xào ở đây đây các bạn ấn vào giữ khoảng 3 giây để kích hoạt lên khi mà các bạn kích hoạt lên đó, thì cái quay cảm biến này nó sẽ chuyển nhiệt độ từ hai trăm rưỡi lên đến 300 độ thì nó sẽ có thể uh, kéo dài cái thời gian các bạn nó ờ, rang xào thêm được một chút nữa nhưng mà bếp nó vẫn sẽ khóa ga nó vẫn rất là bất tiện đây nói chung công dụng nó cũng không được là bao nhiêu đâu nên là để khắc phục cái vấn đề này á thì đặc biệt là bên cửa hàng chúng tôi á có thiết kế và lắp đặt một cái công tắc rang chiên hiện tại trên thị trường á chỉ có cửa hàng chúng tôi là có thôi một cái công tắc rang chiên sẽ giúp cho các bạn có thể là rang chiên thoải mái mà không lo tắt lửa luôn thì nếu mà các bạn á những các bạn mà mua biết bên cửa hàng chúng tôi á mà có nhu cầu lắp đặt cái công tắc rang chiên đó thì cũng có thể liên hệ với cửa hàng chúng tôi để được lắp đặt đây bếp đã đạt cái nhiệt độ cao nè nên là nó đã tự động giảm nhỏ ngọn lửa lại đây nhiệt độ bếp bên ờ, tay trái của tôi đây là 230 đây và bên phải của tôi đây là 201 thì nó sẽ tùy vào cái vị trí cái quay cảm biến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 thì bên cửa hàng chúng tôi cũng có hỗ trợ bán kèm những cặp pin như thế này đây là những cặp pin đi theo bếp về thì ờ, mỗi cặp pin như thế này các bạn sẽ có thể sử dụng được khoảng 5 tháng thì bên cửa hàng chúng tôi bán hỗ trợ với giá một cặp như thế này chỉ có 50 ngàn thôi những bạn nào có nhu cầu muốn sử dụng pin như thế này thì cũng có thể liên hệ cửa hàng của chúng tôi để chúng ta mua đây bên trái mình đã khóa ra sau tính năng nước cạn nồi đấy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 hoặc là các bạn cũng có thể chú ý đến nghe vào cái nhịp ờ, đánh lửa của bếp nè đây khi mà các bạn nghe tiếng gì đánh lửa chậm và nhỏ thì cũng có nghĩa là pin nó yếu rồi lúc đó các bạn cũng nên cắm sạc vào mà chúng ta sạc pin thì ở cái pin sạc này á nó sẽ có hai cực đó là cực âm và cực dương thì bên cửa hàng chúng tôi sẽ dấu cộng và dấu trừ để cho các bạn có thể phân biệt khi mà chúng ta nhận biết về nhà thì dấu cộng này là cực dương và dấu trừ là cực âm thì khi mà các bạn lắp đi vào bên trong các bạn lưu ý á,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 thì bên cửa hàng chúng tôi sẽ quét sẵn một cái lỗ nhỏ đây các bạn móc vào như thế này đây để chúng ta cố định cái lò xo này lại để khi mà các bạn cho vào sử dụng á, sẽ không sợ xảy ra cái trường hợp là nó sẽ bị bung ra đang biết sử dụng pin sạc hoạt động cũng bình thường